đây là lá đu đủ tía nha ai đang bị đau những xương khớp thay vị đệm đệm thì lấy một lá đu đủ tía đâm nhuyễn với muối hột nam thì 7 hột nữ thì 9 hột thêm một tí rượu 40 độ đâm nhuyễn rồi để phía dưới chỗ bị đau rồi nằm lên nam thì nằm 7 ngày nữ nằm 9 ngày sẽ không còn đau nữa nha mọi người cô chú anh chị ai đang bị đau nhức xương khớp đau mỏi vai gáy thoái vị đĩa đệm chèn dây thần kinh xuống tê tay tê chân rồi thoái hóa đốt sống thì à, chuẩn bị ngay cây sấu hổ cách làm như sau cô chú anh chị lấy rễ của cây sấu hổ làm sạch đất sau đó thái nhỏ phơi khô mỗi ngày lấy khoảng 120g sao vàng sau đó tẩm rượu 35 đến 40 độ rồi lại sao tiếp cho đến khi khô thuốc đổ thêm 600ml nước vào đun nhỏ lửa còn 200ml thì chia ngày uống 2 đến 3 lần uống liên tục 4 đến 5 ngày bệnh xương khớp sẽ giảm rất là rõ rệt đấy ạ. À. Cây lưỡi hổ, nhiều nhà chỉ biết trồng làm cảnh nhưng không biết đây là một thần dược trị bệnh có thể đánh bay viêm răng, sâu răng, hôi miệng, nhiệt miệng, viêm họng, viêm amidan, viêm tay giữa, viêm xoang và bị bỏng. Nhà mình lấy ba nhánh lưỡi hổ rửa sạch, xay nhuyễn, thêm một chút muối, chút nước lọc, lọc lấy nước cốt, sâu răng, hôi miệng, viêm amidan, viêm họng thì ngậm 5 đến 7 phút sẽ có kết quả ngay ngày ngậm đầu tiên đấy nha.